màu vàng đúng rồi tiếp tục mình Tony ăn gì ăn dữ mình Tony <laughs> hả 72 mới mà rồi tiếp tục màu gì màu vàng nữa quá trời bánh kẹo luôn các bạn đến với kênh Tony Channel các bạn nhớ bấm nút đăng ký video và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Xin chào các bạn. Hôm nay là Tết Trung Thu. Hôm đầu tiên mình có bánh, kẹo, sữa. Là mình lấy mình ăn nha. Mời các bạn cùng ăn. Ăn bánh không các bạn. ơi, kẹo đó kẹo gì vậy? Là kẹo. Sô hả? Sô Ủa, sô la ngon quá à bà vâng suri dạ. lấy kẹo kẹo cho bạn cho bạn sư tử ăn đi cho bạn gấu ăn đi bạn gấu đâu gấu kìa cho con gấu ăn gì à, ờ, gấu dễ thương quá à ăn bánh hả ăn nham nham uống sữa nó nham nham thôi con ăn đi con với em ăn bánh đi thấy trung thu vui không trung thu năm nay ở nhà không có đi đâu hết hả tại vì không biết tôi chân nghe hả à không biết để kiếp mẹ cả giáo à đang bị covid á cho nên mình không có đi chơi nghe chưa mình phải ở dạ, nhà dạ. thôi nhưng mà cả mùa đó ăn xong bánh nắp rồi mình uống sữa xong là là mình chơi trong đồng đèn không đèn luôn hả tên đi có lồng đèn ngồi gì không nhặt được cả vậy hả thôi ăn dạ. ăn bánh đi bánh uống sữa đi làm lát chơi trung thu nha bánh nhiều quá thì nhiều luôn có hai anh em mà sao ăn hết nhưng mà mình nhưng mà mình ăn cho mấy no được à, bây giờ con giới thiệu các loại bánh đi nha đầu tiên mình có bánh gì giới thiệu cho các bạn biết không bánh là là bánh dẻo dẻo ừ. đây là kẹo màu sắc wow đây kẹo màu sắc có hình à. Spiderman nó đẹp dữ ta đúng rồi đây kẹo màu sắc wow còn đây là bánh sô cola còn đây là kẹo cầu vồng còn đây là sữa còn đây là bánh hồng xanh kiwi còn đây là bánh sô cô la luôn đây là kẹo nhiều kẹo với ạ à? Suri giới thiệu kẹo cho mình cho các bạn đi kẹo gì ạ à, kẹo này nè kẹo này nè kẹo này kẹo màu gì nè nè kẹo này nè kẹo này kẹo màu gì đây dạ, màu hồng màu hồng hả còn màu này màu gì màu màu vàng màu vàng giỏi quá màu này màu gì màu kia dạ giỏi với ta màu này màu gì màu cam màu cam trời ơi giỏi quá nhiều kẹo dữ à quá trời kẹo luôn hấp dẫn không các bạn ơi ừ, quá trời kẹo quá trời bánh luôn trung thu có hai anh em ăn nhiều cánh kẹo dữ à ăn nhiều bánh kẹo mới no được ừ, không cái ngày kẹo mới no bụng được cháu không về cảm ơn mẹ cảm ơn mẹ cảm ơn mẹ Suri, Suri đút kẹo cho anh hai ăn đi Suri đút cho anh hai kẹo đi kẹo màu gì à kẹo màu gì suri kẹo màu màu màu màu cay xanh cay hả ừ. cho em kẹo đi kẹo mà ngon mà nhưng mà trước con mới ăn cái này tự nhiên nên con lấy dẻo dẻo nhưng mà em cho con cho con cảm ơn em cảm ơn em nha rồi anh hai anh hai cho em ăn bánh lại đi hai đút bánh cho em ăn đi từ em muốn sửa em không có ăn bánh